trên đồng lũ vàng một bầy dân ca trên đồng lũ vàng chỉ mình đôi ta chỉ mình đôi ta nhìn mây mây ngập ngừng nhìn chim chim ngại ngùng mình nhìn nhau nhìn được lòng thẹn thùng trên má một chiều yêu anh trên đồng lúa vàng ngàn đời không quên ngàn đời không quên vầng trăng trên bầu trời ngàn sao cao vời vời mình nhìn nhau nhìn được tình của mình phơi phới